đàn ông em hay nhìn vòng ba <laughs> em vừa gặp em ngồi thụp xuống em ôm tim em nói trời ơi sao mà tim tôi đập mạnh quá vậy lần đầu tiên tôi có cảm giác này miền nam mình còn gọi là đám ờ, bỏ ờ, trầu cao ừ. nhà trai sẽ hứa hẹn là đặt cọc em là nhà gái sẽ không gả cho em cho ai rồi hai bên phải ờ, giữ gìn cho nhau đến khi em học xong sẽ cưới nhưng mà cái đám giảm nó cũng chưa thỏa lòng em được cả họ ờ, rồi đi học bạn nói sau lưng này nọ em là giống như là lúc đó em rơi vào vực thẳm vậy rồi lúc đó vượt qua làm sao tự nhiên đám cưới xong cái em vui liền em nói với anh cường anh cười khỏe quá dạ thì uh, trong lớp đại học á, thì em có một người bạn một hôm thì bạn em mới đem ipad vô lớp cái em mới coi ipad thì trong trọng cái hình của anh cường rất là bụi để tóc dài và chụp hình với lại xe mô tô nữa ừ. cái em thấy chà người này ờ, nhìn cao to bự con tại em là người bự con rồi em sáu à. mấy bảy chục ký lận à. cái em đi ngoài đường em hay so sánh trời người này không hợp với mình tại người à. này chân nhỏ quá người này không hợp với mình tại ốm quá còn bây giờ em thấy người này trời ơi sao mà vạm vỡ quá cái em thấy là vẻ bề ngoài là hợp với em rồi em cũng để ý ừ. ủa trên đây bác tôi mà em đã coi được như vậy hả dạ coi được hình thôi ừ. em ừ. rồi dễ khi mà gặp lắm. ngoài đời thì em có thấy là hơn trong hình hay là thua trong hình dạ còn hơn trong hình nữa vậy thì em ấn tượng cái điểm gì ạ? em nhìn người đàn ông em hay nhìn vòng ba <laughs> như vậy là ấn tượng ổng là cái vòng ba của ổng còn em em là gặp vợ em là xuất phát từ dòng mấy cũng không có ấn tượng về dòng của vợ em em ấn tượng nhất là lúc em đang ngồi ăn cái bữa tiệc ở gia đình thì lúc đó em trai của em dẫn một nhóm bạn thì có một người duy nhất thôi là cầm một cái món quà đó là một cái trái bưởi anh tân gia đem trái bưởi tới tặng sao không tặng những trái khác mà tặng trái bưởi <laughs> dạ em thấy trái bưởi cũng lịch sự không nó có hình tượng trong đó mà nó bự hơn mấy trái khác ăn <laughs> trái bưởi là có gì không, em không nghĩ vậy đâu tại em nghĩ trái bưởi nó cũng lịch sự hơn hay là thí dụ trái chôm chôm hay trái nhãn thì trái bưởi à. nó cũng lịch sự rồi cầm nó vừa tay à, hơn rồi thì lúc đó là em là lần đầu tiên em gặp ảnh ở ngoài đời đúng không dạ đúng rồi vậy thì ngoài đời em thấy nó như thế nào tức là cái cảm xúc của em khi mà gặp gặp chồng em lần dạ. đầu tiên á em vừa gặp em ngồi thụt xuống em ôm tim em nói trời ơi sao mà tim tôi đập mạnh quá vậy lần đầu tiên tôi có cảm giác này trong hình à, nó đã vậy rồi còn ở ngoài nó còn siêu nữa nó siêu thật hơn nữa hả rồi rồi sao em chắc em là chủ động tấn công anh trước đúng không dạ em chịu không nổi dạ. rồi đến khi nào thì hai bạn mới bắt đầu chính thức yêu nhau tầm khoảng một tháng như vậy thì à, khi mà yêu nhau rồi mà quyết định đi đến hôn nhân là là, bên nào đòi cưới trước dạ. em được ký trước luôn mà có được trơn tru không mà nghĩ có sao lại đặt cho cưới trước vậy xong để ra trường đi cho ổn định xong rồi cưới chị là người lớn cũng có suy nghĩ giống ba mẹ em vậy nhưng mà giống như là lần đầu tiên yêu em cảm thấy người này là một cái người mà phù hợp với em nhất luôn á ờ. đã yêu nhiều chưa mà nói nhất chứ nhì? dạ chưa bao giờ yêu chưa bao giờ ừ. yêu bởi vì <laughs> phù hợp duy nhất duy nhất ý yeah, cảm động chưa duy nhất duy nhất à. chứ không phải là nhất đâu nghe à cho anh hỏi là vợ em có bao giờ mà thổ lộ cái điều này với em ờ, ừ. như hôm nay không dạ có anh ừ. ừ. Mà dạ, quá trình để đến với đám cưới của tụi em cũng gian nan lắm tụi em cũng thưa với ba mẹ hai bên nhưng mà ba mẹ em không chịu tại vì em còn nhỏ quá lúc đó mới học năm hai đại học thôi ừ. thì ờ, nhà em nói là bây giờ không cưới liền mà phải làm một cái gọi là đám nói trong miền nam mình còn gọi là đám ờ, bỏ ờ, trầu cao ừ. nhà trai sẽ hứa hẹn là đặt cọc em là nhà gái sẽ không gả cho em cho ai rồi hai bên phải ờ, giữ gìn cho nhau đến khi em học xong sẽ cưới nhưng mà cái đám giảm nó cũng chưa thỏa lòng em được cô đứa nó chịu rồi sau khi em nói vấn đề đó thì gia đình bên em về phía gia đình em chắc chắn là không cho nữa rồi rồi sao mà vượt qua được kéo được thêm cái đám hỏi thế là đám dạm xong đám hỏi dạ rồi chừng nào mới đám cưới vẫn quyết định là phải học xong mới đám cưới à nhưng mà bây giờ vẫn chưa học xong mà tại sao có đám cưới dạ tụi em mới uh, ngồi với nhau đó bây giờ là để cưới thì phải làm cách nào đúng rồi em nghĩ cách nào dạ anh chị nghĩ cách nào nhiều cách lắm cơ chắc à chắc mỗi giờ. người một vẻ à thế em nghĩ mỗi người chắc... một kiểu à ừ cách của tụi em là cách nào bật mí đi xong rồi chị nói cách của chị chắc phải nhờ bác sĩ để bác sĩ cường nói chuyện à, em thì không có nghĩ tới cái cách ừ, cách cuối mà hậu quả bây giờ là con em được 4 tháng mặc dù ừ. mới cưới được có khoảng được uh, gần một năm thôi tức là ăn cơm trước kẽn đúng không <laughs> nhưng mà bây giờ ai cũng vui nhà ngoại nhà nội gì hết nghĩa là phải cảm ơn em bé 4 tháng <laughs> ngay lúc đó em có bị gặp phản ứng của bố mẹ em dạ chắc chắn là có rồi ừ. không hẳn là bố mẹ mà là cả họ rồi đi học bạn nói sau lưng này nọ em là giống như là lúc đó em rơi vào vực thẳm vậy rồi lúc đó vượt qua làm sao tự nhiên đám cưới xong cái em vui liền em nói với anh cường anh cười khỏe quá em cảm thấy giống như là tụi em có một danh phận đến với nhau tụi em ở Đang... riêng hay là ở chung hiện tại à, hai vợ chồng em ở chung với ba mẹ em thực ra cái chiêu thức của tụi em á trong cái hoàn cảnh của tụi em thì nó đạt được một cái kết quả là tụi em đã đến được với nhau đúng không nhưng mà có khi nào em nghĩ rằng như sau này mình có con mà nó cũng sẽ làm như vậy đối với mình á, thì lúc đó cảm giác của tụi em sao ta em nghĩ sẽ cũng rất là buồn thật sự em cũng làm cho ừ, gia đình hai bên rất là buồn ừ. nhưng mà cái này thật sự thật sự mà nói thì nó chỉ là một cái nó thẳng là tai nạn tai nạn chứ không phải tính trong chiêu thức phải không nhưng mà nó một trong những cái chiêu thức Trời nhưng mà là chiêu thức cuối nhưng mà vô tình lại bờ rơi cái chiêu thức đó à. tại vì em biết sao không rất may cho em là em có một người chồng có công việc ổn định nhưng tí dụ mình đặt trường hợp lúc đó chồng không có việc làm vợ cũng còn đang đi học mà nhà lại không không đủ điều kiện để lo cho tụi em thì cái đứa con của em nó cực cỡ nào đúng không dạ, đúng. cho nên chị nghĩ đó không phải là một cách tốt nhất để mình đạt được cái hạnh phúc của mình nếu là chị chị sẽ làm kiểu khác em hiểu không yeah, dạ, dạ. có nghĩa là bởi vì khi mà tụi em lớn rồi tụi em qua 18 tuổi tụi em có quyền quyết định cái cuộc đời của tụi em và dạ. lúc đó mình sẽ ngồi như như hai người gọi là người lớn để mà thư chuyện một cách rất là đàng hoàng với ba mẹ cả đôi bên cha mẹ sinh ra con nuôi con tới giờ phút này con vô cùng cảm ơn ba mẹ nhưng bây giờ cuộc đời của con hãy để con quyết định con hứa với ba mẹ cho dù cưới rồi thì con cũng sẽ học tập làm sao có nghĩa là nói làm sao để ông bà các cụ á, thấy là mình không thể nào chia cắt tụi nó được đúng không thì lúc đó tụi em khỏe biết là bao nhiêu chị nghĩ là nên là cái cách thứ nhì chứ để sau này á, khi ờ, đứa con nó lớn lên rồi mốt nó làm cái y chang như mình nó chắc ừ, may mà bố mẹ không có vấn đề gì với gặp các cụ mà tim nè hay là tăng sông hay này kia là mệt mỏi đúng không rồi thôi bây giờ quay về với ờ, chuyện hiện tại là dạ. hai vợ chồng lấy nhau được ờ, một năm vậy thì khi mà về ở với nhau rồi thì có phát hiện là ở bạn đời của mình á, là có cái gì thay đổi không nhiều lắm anh thuận tính của vợ em rất là hay khóc à, vui cũng khóc mà buồn cũng khóc càng ngày đó thì cái tật này nó càng lớn thở chút xíu là khóc giận hơn cũng, dạ, khóc. cũng khóc vui cũng khóc vui buồn cũng khóc, khóc buồn cũng khóc đi kiểm tra dạ. tiếng lệ đi mình <laughs> chị hỏi nãy giờ ở trên cái không khí như thế này là cái trạng thái em như thế nào lân lân lân lân là vừa vừa thôi đúng không dạ chắc xong thì mới khóc rồi em có phát hiện những cái gì bất ngờ ở chồng em không sau khi cưới chắc hồng quá chị nghĩ là có là bởi dạ, vì có. hai bạn này cách xa nhau nhiều năm quá ừ. bạn này hơn bạn này tới ờ, gần chục tuổi dạ. chín dạ. tuổi đúng <clears throat> không chín tuổi bạn này đi làm lâu rồi bạn này vẫn còn trong môi trường học sinh ờ... cái gì mà kể ra cái bật khóc luôn ừ. <laughs> lúc mình yêu nhau á thì mình chỉ gặp nhau những lúc đi chơi thôi mà bây giờ mình sống với nhau á rồi em cảm thấy giống như là chồng em nhiều lúc coi thường em là con nít luôn á không có chịu tâm sự với em ừ. à, tại vì nói là em không hiểu chuyện em tuổi thân như là giống như là vui chơi thì bạn ấy bạn lại đây chơi với mình nè ừ. nhưng mà lúc buồn á thì lại không tâm sự với em ừ. trong khi mà tụi em nói chuyện với nhau là <clears throat> hai vợ chồng mình lúc già cũng có nhau tại vì ba mẹ ngày mốt cũng ờ, đi về trời con cái lớn lên thì lấy vợ lấy chồng hết còn hai tụi mình ở với nhau thôi thì em nghĩ là em là người thân nhất của chồng em mà tại sao chồng em lại không tâm sự với em những chuyện hàng ngày chuyện ừ. công ty chuyện cuộc sống đó là một rồi dạ. còn điều gì nữa điều thứ hai là chồng em hay uống bia một ngày uống năm bảy lon thí dụ đi làm năm giờ rưỡi về tới nhà ngồi ăn cơm tắm rửa rồi uống bia cho tới chín mười giờ lên giường chỉ ngủ thôi à ừ. không có để ý gì tới em hết á ờ dạ. Đúng làm gì trơn trời ông mà hai mươi hai tuổi rồi đó mà nó ngáy không không lo nghía gì không phải không có nói chuyện không tâm sự gì hết lúc đó thì em cũng giận quá em quay lưng lại luôn rồi cả đêm em nằm một kiểu vậy cứng lưng luôn mà em cũng không có quay lại ổng nữa rồi sao em cứ im lặng một thời gian em cũng chịu không nổi luôn em mới ờ, ao ra một tràng vậy đó rồi anh cường mới trả lời là tính của anh rất là đàn ông anh không có muốn kể lễ chuyện ở công ty cho vợ biết để vợ buồn để một mình anh giải quyết được rồi mà anh cường thì em muốn thay đổi là ảnh phải tâm sự với em tại vì ảnh cưới em về em đâu có phải là một người là ở nhà đợi ảnh đi làm về xong rồi chăm con cho ảnh đâu không em muốn uh, hai vợ chồng cùng nhau giải quyết nhiều chuyện trong cuộc sống rồi bây giờ là khánh vẫn đi học dạ rồi ờ, lúc ấy con ở nhà thì ai ai chăm bà nội chăm ờ, sống với ba mẹ chồng mọi chuyện thuận thảo hết hả em em lúc trước là em ở với gia đình em thì em luôn luôn là bên ba bên mẹ còn bây giờ em qua nhà chồng ở rồi em vừa làm dâu vừa làm vợ vừa làm mẹ của con trai em nữa cái em cảm thấy là em bị nhỏ bé lại sao em có một mình em à em cảm thấy tuổi thân xong rồi ba mẹ chồng thì hay dạy hay lớn tiếng cái em khóc tuổi thân ừ. dạ tuổi thân em cũng tuổi con khỉ ừ. dạ. rồi mỗi lần như vậy thì em em giải tỏa cái việc đó bằng hình thức nào em có một người bạn rất là thân đó chính là mẹ em à. ừ. Dạ em hay điện thoại để tâm sự với mẹ em Cái chuyện mà em hay kêu ca nhất là chuyện chồng em nhậu Ngày nào em cũng nói vậy hết Cái bây giờ mẹ em hiểu lầm chồng em là người nhậu nhẹt bê tha Cái mẹ em nói thôi ráng sống vì con đi con ơi Mà em còn nhỏ tuổi lắm em nói là Trời ơi tôi muốn vậy đâu tôi không muốn giống tư tưởng của các mẹ các cô đâu tôi muốn sống vì tình yêu nhiều hơn à không có phải là tuyệt vọng tới nỗi là ráng sống vì con cho qua ngày cô nói với chồng nghe chưa dạ nói rồi chồng giận chồng có muốn vợ cứ thường xuyên mát mẹ của của của của vợ em thì ờ, cũng có khuyên với vợ em là em nên lựa những cái cái cái gì đó đáng để mà em tâm sự chứ mà nói những cái có vẻ như nó rườm rà như vậy ừ. thì theo một cái chiều hướng nó tiêu cực ừ. chứ không không không có được tốt ờ trong cái cuộc sống của tụi em á chị thấy có nổi lên một vấn đề như thế này cái khoảng cách mà hai bạn ờ, chinh nhau tuổi nó tạo ra hai cái tính cách về phía em á là em không muốn vợ em lo lắng đó là tư tưởng của người lớn nhưng em phải nghĩ được một điều rằng vợ em đã không ở gần bố mẹ vợ em nữa có nghĩa là em phải cho cô ấy cứng cáp và hiểu biết lên từng ngày một bằng cách nào vợ chồng em phải chia sẻ hết để cô ấy lớn lên từng ngày đó cũng là cái mong muốn của cổ mà à, còn về phía em cái việc mẹ mét mẹ là hoàn toàn sai chị khuyên em em chỉ nên chia sẻ với mẹ em những cái điều vui vẻ thôi còn những cái điều mà em bức xúc về chồng thậm chí là bố mẹ chồng đừng bao giờ nên để bố mẹ mình nghe tại vì sao họ chỉ nghe ở những lúc em bực bội em tâm sự thì đương nhiên khi em bực bội thì mọi thứ nó quá lên một chút thì như vậy á tự dưng á thành ra là bố mẹ có một cái khoảng cách với chồng mình mình lỗ chứ ai bỏ cái đó đi hiểu không yeah. Dạ. muốn san sẻ với chồng là phải bỏ cái đó thì chồng mới tin tưởng là chồng tâm sự với vợ được chứ dạ, yeah, đó em, em em hiểu gì không Yeah. Dạ. thì như vậy cuộc sống của em mới hoàn hảo được thôi nói chung là chúc hai vợ chồng em sau cuộc nói chuyện này về lúc nào cũng vui vẻ tươi trẻ và đặc biệt là mạnh mẽ chúng <laughs> mời cao trắng thấy ờ, thư sinh thích hôn này không thích hôn gì đó thích hôn đúng không qua đây cho hôn nè nó nhớ bài like sao vì nếu có kiếm được chú cháu thì mình kiếm Thôi bây giờ chúng ta quý vị hãy cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng tiếp theo chào chú rể xin chào cô dâu hai vợ chồng có một cái điểm chung đó chính là gì biết không nụ cười hai người giống nhau quá đó dạ. à, giờ tự giới thiệu gì mình đi mời cô dâu dạ, em tên là tường vi à, hiện tại là nhân viên bán hàng à, còn em tụi em là long đỉnh à, cùng công tác tại cơ quan trung bơ xã cùng cơ quan dạ chứ có cùng cái có, có bán hàng không hay là dạ, không. ở cái cấp trên cao hơn à, cấp cao hơn chút <laughs> dạ. chắc là sếp này nhân viên đúng không dạ Thấy À, bởi vì mỗi lần mà cái gì là kêu nhân viên vô khiển trách đó không dạ biết rồi cua luôn đúng không à, dạ tụi em quen từ hồi đi học nhưng mà quen nhau ở đâu à, đấy bây giờ em mới kể rồi kể đi dạ cũng rất là tình cờ trong một lần đó thì em đến phòng trọ của bạn em em ở thì ảnh cùng ở cùng dãy trọ luôn thì cái dãy trọ đó thì chỉ có mỗi cái phòng ảnh là có tivi thôi thì bạn em mới à, dắt em qua xem tivi thì em đi qua em thấy ảnh từ trên gác bước xuống ấn tượng đầu tiên của em mà thấy ảnh cao trắng thấy thư sinh mà lúc đó em nhìn thấy ở dưới cái gác á, thì có cái chiếc xe noble nữa ừ. cái em mới nghĩ là chắc chắc chiếc xe đó là của ảnh lúc đó thấy cũng cái kết rồi nha kết theo kiểu là trai đẹp đi đi xe đẹp nữa ừ. nhưng mà thật ra là cái xe đó là của bà của ảnh chứ không phải là của ảnh đó là cái lần đầu tiên là em em gặp ảnh nhưng mà qua ngày hôm sau á, thì ảnh có chuyển đi nơi khác từ đó rồi bao lâu mới gặp lại cỡ một năm sau thì hai tụi em vô tình cùng làm trong cái quán cà phê làm thêm ở gần trường hai đứa cũng sắp sáp vô nói chuyện trên trời dưới đất vậy đó thậm chí có chuyện giới tính nữa tại vì lúc đó em còn có bồ rồi nên vô tư, tư không ừ. có nghĩ gì hết rất là thân nhau Đấy, nghe nè đang muốn hỏi nói chuyện về giới tính nói sao dạ hồi đó em thì có công tác đoàn ừ. thì mấy cái mà giải thích về giới tính cho các bạn sinh viên thì mình cũng có biết gặp chúng bạn này làm chung thì buồn quá không có chuyện gì kể thì đem những với kể ra bạn này thì cũng thấy mình dễ mến cho nên cũng chia sẻ là bồ bịch rồi sao thì kể hết thì mình cũng kể với bạn là mình có bồ rồi quen làm sao rồi thích hôn hay không thích hôn gì đó kể hết cho bạn bên này cũng có bồ bên dạ. này cũng có bồ dạ. dạ. trời ơi rồi kể về nhau dạ. kể xong rồi về bỏ bồ hai đứa yêu nhau <laughs> dạ. lúc đó cũng gần cũng hai đứa cũng đều bỏ bồ luôn rồi rồi xong đến cái um, giáng sinh thì cái chủ nhà hàng đó tổ chức một cái buổi tiệc bạc ti cho nhân viên Ừ. thì bữa đó thì em cũng có uống ờ, vài ly thì em cũng thấy tê tê trong người thì lúc đó là có mấy anh nhân viên ảnh đòi là dẫn em về thì em nhìn hết toàn bộ nhân viên em thấy mỗi mình ảnh là trắng trẻo dễ thương nhất thôi ừ. thế em nói là ảnh dắt em về về phòng trọ của em á thì có con bạn em ngồi trước phòng á thì là lúc đó là em lại chỗ bạn em ngồi rồi ảnh đi về xong rồi em buồn miệng á em nói là mày có tin là tao nhắn tin cho ổng là ổng qua đây lần nữa không cái bạn em mới nói là tao không tin đó mày mày nhắn đi cái là em nhắn qua cho cho ảnh là tin nhắn là thích hôn lắm không qua đây cho hôn nè em nhận được cái tin đó em có nghĩ trong đầu là em đánh giá bạn này kỳ cục không làm chung nhau thì hai đứa chia sẻ thì ừ, giống như hai đứa thành bạn thân vậy đó ừ, ừ. thì nói này chắc nó nhớ bài like sao nhớ bình lai là sao à nó nhớ tình cũ á <laughs> dạ uống xì xì cho nhớ nhớ tình cũ á thì em mới nghĩ vậy cho nên là em ban qua coi thứ chuyện gì thì nếu có kiếm được chút chó thì mình kiếm <laughs> cái vụ kiếm trúng cháo đó, nhiều lắm em nó nhan nhản dạ. Thì kiếm được luôn cơm rồi cuối cùng cháu. sao cuối cùng sao có thì, cháo có cơm không ngồi em ngồi thấy bạn này sao ngồi im hoài không có thấy đồng tĩnh gì hết em cũng mong kiếm chút cháo rồi về với khuya rồi lúc đó hồn hai giờ sáng là khuya rồi buồn ngủ rồi xong em mới nói ủa sao nãy <laughs> nhắn tin được khí thế đó sao giờ không thấy gì hết ừ hai cô này chụp em hôn luôn trời ơi đúng là hôn nhau thì mình thấy nói chung cũng được đã à, dạ nội dạ. sáu đã dạ, dạ. nghe là cưng bây giờ lấy nhau được bao lâu rồi ừ, một năm chị sau khi lấy về rồi có phát hiện là ở vợ em có điều gì nó thay đổi không dạ nó luôn là có cái tật xấu gì không tính vợ em thì rất là sạch sẽ nhưng mà vợ em dọn đồ thì hay cằn nhằn mà làm mệt thì cáu gắt mình thì cũng đi làm gì cũng mệt sinh ra là cáu gắt thì cãi lộn nhưng cái đó tỷ lệ thuận mà em đâu có nghịch miếng nào đâu ừ. giờ tính tình sạch sẽ thì phải dọn dẹp dạ. mà dọn dẹp thì đương nhiên phải mệt rồi dạ. mệt thì đương nhiên phải cáu gắt rồi dạ. nó tỷ lệ thuận hết trơn mà sao không xúm vô mà làm phụ nó đây dạ em không phụ chứ phụ rồi mà vẫn còn cằn nhằn á <clears throat> dạ giờ em cằn nhằn dữ lắm sao đây sao kỳ đây ô ngoài tính cằn nhằn ra thì còn gì nữa hay thích dục những cái đồ mà để lâu ừ. mà tính em thì dân ở phú yên thì tiết kiệm cái gì dùng được thì ráng dùng ừ. còn ờ, hư thì mình sửa mình dùng tiếp <laughs> dạ mà vợ em thì cái gì em dùng lâu lâu cỡ bảy tám tháng là giục bởi vậy em phải thường xuyên phải làm sao cho mình mới nha em mà cũ quá luôn mà giật em luôn <laughs> dạ. đó có đâu em Đúng không? em còn nói hoài à em nói mai mốt chắc xài anh chắc uh, lâu xài lâu thấy già già hạn báo hành dục liền dục, dục à. anh quá <laughs> ừ, cái lý do em dục đồ là nói chung là em cũng muốn ờ, mới cho ảnh thôi thí dụ như là cái cặp sách của ảnh nó bị rách ở cái quai cầm á thì đã có nhiếp một lần rồi thì ảnh nói là dùng được thì cứ để đi nhưng mà em cứ chờ ảnh đi công tác me me cái này em quăng được em về là đâu có nói được gì là em tức em tức em không nói được em cần ức chế nữa rồi làm gì ừ. giận bỏ nhà đi đi đâu ở nhà đi bao nhiêu tháng bao nhiêu năm thì hồi trước thì em có bỏ ra công ty còn giờ em thích thì em đi công tác chiều ra chiều kỳ bay <laughs> có khi nào mặt nóng lên rồi bụp bở không dạ thì trong đầu nghĩ mình sẽ bụp nhưng mà không bao giờ bụp tại vì mình xác định là mình nghĩ gì thôi chứ mà không dám mà không bụp thì thường nếu mà kiềm chế thì phải la lên dạ đúng rồi tức em cái gì đó là anh hét lớn lên vậy đó ừ. hét cho hàng xóm người ta nghe luôn à. rồi, rồi nhiều khi hàng xóm người ta qua người ta nói chuyện người ta nói bữa sau vợ chồng cãi nhau gì mà thấy ông chồng có vẻ khó tính vậy mình lúc đó mình cũng rất là ngại là to dạ, cái đó em em là cũng ưu điểm anh chứ không phải khuyết điểm Ủa, đâu cái đó ưu điểm rồi dạ tính giờ em là nó hay cãi bừa lúc mà vấn đề đó ra mình mình tranh luận ra thì vợ em lúc nào cũng, cũng không tranh luận được à, cãi một hồi là à, bả là là bà bà bà cứ tôi vậy á tôi vậy à, ờ. đồ cái thật xấu lắm hút đồ bừa bãi cứ về nhà là quăng vậy rồi vợ dọn có đồ gia trưởng không ừ, cũng gia trưởng em ví dụ trong cái gối đi ừ. cái gối nó bị dơ là em giục cái gối đó anh lại không thích anh nói là cái gối nó còn xài được mua cái vỏ mới về dùng ổng quyết định là phải làm theo ý ổng em không tự quyết định được ừ dạ ổng gia cuối cùng là ổng đi rồi em vẫn dục như dạ mình. cuối cùng là ổng đi là em vẫn dục rồi. <laughs> vẫn dục xong ổng về ổng làm bài hại tiếp <laughs> năm mươi năm mươi rồi à ừ. coi gia trưởng năm mươi năm mươi ừ. thôi Ê mà rồi, mỗi lần gây lộn gì xong rồi làm sao mà quề được mỗi lần mà ảnh giận á em toàn là người xuống nước thôi trước à à, khêu khêu á dạ khêu khêu là nói chung ờ, em là em nói nhỏ nhẹ lại là ảnh bỏ qua liền là bỏ qua hết rồi dạ. quay qua khều lại dạ. <laughs> nhiều khi đó là thế mạnh của gia đình em tại vì mình cãi nhau nhiều thì vợ nó khều nhiều thì mình giao ban nhiều <laughs> Có nghĩa là tụi em là giận ban ngày mà làm về đêm đúng không dạ, dạ. rồi bây giờ nè em em muốn ở đỉnh á là một thay điều đổi thôi tính của ảnh là bớt nóng đừng có hét to ừ. mỗi lần có chuyện gì vợ chồng đóng cửa bảo nhau thôi ừ. chứ mỗi lần mà hét to lên hàng xóm ta nghe ta nói người ta ừ. mình xấu hổ lắm còn em em muốn vợ em thay đổi điều gì công việc em thì cũng nhiều áp lực mà đối với vợ thì hầu như chưa có sự chia sẻ mọi công việc thì em tự giải quyết cái tính vợ em thì suy nghĩ nó nó cạn và chỉ nghe thôi chứ chưa đưa ra được giải pháp cho mình ừ. thì nhiều khi những cái áp lực đó thì đa phần cũng chia sẻ với mẹ và thường là mẹ giúp em được trong cái chuyện đó dạ đúng ừ, thực ra mà nói em nói vợ em nông cạn em đòi vợ em sâu sắc ở đây cái vấn đề nó không phải là sâu sắc mà ở đây là cái vấn đề cái hiểu biết trong cái công việc của em yeah. Dạ. cho nên nếu như vợ em không có làm được cái điều đó mà vợ em chỉ là người ngồi nghe nghe những gì chồng trúc ra là đủ rồi yeah. Dạ nghe nhưng mà lâu lâu ban cho một câu em em em em té ngửa luôn thì ừ. kệ thì kệ đi <laughs> coi như mình có cái chỗ để mình sẽ chia để mình mình bớt cái áp lực đi dạ. vì em đã có người mẹ là ừ. người ừ. có thể định hướng cho em giải quyết cho em được dạ. là em quá may mắn rồi dạ. nói chung cả hai vợ chồng đều bớt chút xíu dạ. à, xin ừ. chúc hai bạn à, lúc nào cũng hạnh phúc lúc nào cũng yêu đời và <laughs> luôn luôn yêu thương con cái để cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc dạ. bikini đẹp lắm ừ. anh hay muốn gặp không em được thưởng thức là cái tốt nhất của ảnh ôi trời em thấy em thích chị á dạ em chỉ tuyển máy bay thôi cứ quyết là không đụng vô cứ nằm yên vậy đó Xin mời chị Hồng Vân cũng như tất cả quý vị cùng dành một tràng pháo tay để đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Chào anh chị. À, xin mời à, hai bạn giới thiệu về mình. À, em tên là Thanh Trung. Dạ em 29 tuổi. À, hiện tại em đang là giám đốc bộ phận à, thanh toán phái sinh ở Sở Giao dịch à, Tài chính Singapore. Mời em. em. Em à, tên Hoài Hương và dạ, em 35 tuổi. Hiện tại thì em làm thiết kế tự do. 35 là chính. Bà xã hơn ông xã là 6 tuổi. Dạ, dạ. Hai đứa tụi em ở Singapore. Dạ đúng dạ. rồi. Ủa rồi tụi em xem chương trình này sao? Bữa thì tình cờ coi trên YouTube thấy dễ thương à. quá, em kêu chồng chồng uh, coi chương trình này thấy hay lắm, thế là ừ. chồng coi xong kêu anh đăng ký nha rồi đăng ký ngay trong cái đêm đó luôn ồ vậy hả nhưng mà tụi em về đây được mấy bữa rồi lần trước em về một lần để gặp ban biên tập ừ. à, là nói chuyện xong rồi công lần này về cũng một hai ngày em về ngày hôm qua chủ nhật này em bay qua lại thứ hai phải đi làm rồi à ồ trời ồ. thiệt là xúc động quá ừ, đi <laughs> à, bây giờ anh muốn hỏi là ngày đầu tiên hai bạn gặp nhau là như thế nào vợ em á là bạn của em gái em phải à. không bữa kia em gái em mới nói với em là à, anh hai em có cái chị bạn kia hả mặc bikini đẹp lắm ừ. anh hai muốn gặp không cái xong á em nói à, cũng vui vui á thì em con trai mà cũng tò mò mà thì muốn gặp cái uh, rồi cái xong thế là em em gái em sắp xếp cho hai đứa gặp nhau thôi ừ. em nó hỏi có được không có không uh, ờ, em cũng chứ ừ cũng được nhưng mà thiệt ra cũng chưa chú ý lắm để gặp lại lần nữa ờ xí xí xí chị hỏi nè cái hôm đó là em đã biết tuổi của vợ em chưa dạ biết chứ biết luôn dạ đúng ừ. rồi và đã có quyết định luôn trong đầu là lấy máy bay luôn chưa em cũng có xu hướng thích con gái lớn tuổi hơn em chút xíu tại sao tại sao tại sao quan điểm em thấy là con gái mình lớn tuổi hơn thì à, từng trải và có có cái sự thông cảm với lại em nghĩ là tình yêu là không nên phân biệt tuổi ừ, tác đúng rồi à, đó chính xác thế là cần một bờ dai để cho em nhõng nhẽo đúng không dạ đúng rồi thực ra em không nói em không nói tuổi thì em trẻ hơn chồng của em đúng rồi cái đó là chính xác luôn á à, dạ, và phải nói là thực sự mà nói là chồng em là một người có nhan sắc đó nha nói chung là nhìn là là là ấn tượng đấy nha vậy thì gặp chồng em lần đầu tiên có ấn tượng không với lại lúc đó em nghĩ là cũng không có được đẹp dạ, bây giờ tốt với lại chồng em bảo là em được thưởng thức là cái tốt nhất của ảnh à cũng là em hưởng cái tốt nhất luôn á hả dạ ồ nhưng mà cái hôm mà gặp nhau là uh, em em em có biết là chồng em nhỏ tuổi hơn không trước giờ là em vẫn biết rồi thì hẹn gặp ra ờ. nói à. chuyện cũng hợp với bạn lúc đó xưng hồn sao chị em ồ oh, chị em hả oh. à, rồi rồi rồi ở ờ, khi về nhà thì à, em có nghĩ rằng là à, em với ảnh là là sẽ hẹn hò và và và đi xa với chút nữa không dạ không em cũng bình thường tại vì em nghĩ cũng nhỏ quá mình thì cũng hơi lớn tuổi nên mình nghĩ chắc là cũng không vô gu nhưng mà rồi em có nghĩ không à thiệt ra là em cũng không có em cũng không nghĩ tại vì ờ, em gái em bảo là nói chuyện vui thì tới gặp thôi cộng thêm tại lúc đó em vẫn còn có bạn gái mà ừ. Ừ. giai đoạn sau có em chia tay bạn gái của em rồi có em cũng ờ, thấy thích thích em cũng định cua nhưng mà có điều là em lại nghĩ là mới chia tay nhiều khi lại mình sốc nổi có em lại ngồi em em lại lại lại chay tịnh một thời gian nữa cái xong ờ, sau đó ba bốn tháng có không mới thấy là cũng thấy thích thích ừ. cuối tuần đó em rảnh coi em mới nhắn tin em hỏi là ủa cuối tuần này chị có hẹn hò với anh nào chưa chưa hẹn thì hả chị cho em cái hẹn nha em đã máy bay về có em hẹn chị đi chơi trời ơi trời ơi rồi sao nữa sao nữa à, bà vợ em đồng ý à ok rồi đi chơi đi ăn uống rồi có ông em chở về nhà lát hồi em mới nói là ôi trời em thấy em thích chị hay là mình hả quen nhau đi rồi oh. không thấy là quen thôi rồi nhưng mà bao lâu thì tụi em uh, lấy nhau 6 tháng là chồng em cầu hôn em ừ nhưng mà lúc gia đình em biết là chồng em nhỏ tuổi hơn có ngăn cản gì không dạ nói ra cái này thì nó cũng hơi <laughs> buồn cười một tí tại vì thực ra đó giờ nhà em là hả nữ luôn luôn là lấy chồng nhỏ tuổi hơn mà rất là nhiều à, với em là là thuộc dạng nhà thấy bình thường lắm luôn á 6 ừ. tuổi là nhỏ nhất cái khoảng cách nhỏ nhất trong nhà em á ồ ví dụ ví dụ nữ nào à, đầu tiên là cô của em ừ, lấy chồng nhỏ hơn 13 tuổi wow. Ờ, rồi thêm chị họ lấy chồng cũng nhỏ hơn 6 tuổi wow. ừ. nhưng mà rồi anh của em là anh em bình thường lấy vợ dạ lấy vợ nhỏ dạ, dạ bình dạ, nhỏ hơn dạ, chứ không có lấy máy bay đúng không dạ không à rồi quay dạ, lại em chỉ tuyển máy bay thôi chứ không có sau khi mà lấy cô ấy rồi á thì em có dựa vô bờ vai của cô ấy để nhõng nhẽo không trời ơi dựa hoài chị ơi nhõng nhẽo nhõng nhẽo lắm tại vì trong công ty á là mình à, làm quản lý thì mình phải à, thể hiện là mình à, nghiêm túc ừ. đó mấy chương trình này tiếng việt thì thực ra nhân à, nhưng thoải trong công ty không biết thì được cứ nói thoải mái <laughs> thì về nhà cái xong hả có vấn đề gì thì cũng chia sẻ với vợ thì vợ lại à, thông cảm và hiểu chuyện thì à, vợ lắng nghe thì cái đó là em nghĩ là cái đó quan trọng nhất tất cả các ông chồng mà đều đều muốn chị chưa ừ. hình dung là, là em ừ. nhõng nhẽo như thế nào luôn á à, ví dụ coi làm ví dụ cái à, em nhõng nhẽo để coi ừ còn cái đó gằn giọng rồi em làm vậy nhưng mà phải có có có có cảm xúc nó mới xong lúc đó được. thì em sẽ ôi thương thương vợ thương ờ, đó chung mà chung mà đúng thương rồi thương vợ thương xong rồi con thấy là em lại đưa tay qua em ôm ôm ờ, xong rồi dựa đúng, đúng không ôm vô cà cà vô là vui à à cà cà vô mới vui à là cái thế là thế trong em hèn gì cứ <laughs> nhõng nhẽo hoài bởi vậy thế trong em kỳ lắm thực ra là nghe hai bạn kể chuyện thì nói chung rất là vui và rất là thú vị à, chắc chồng em chắc không có thật xấu gì đâu đúng không có rất là hay giận vợ em là chưa bao giờ dám giận chồng hết á bé dạ. nhõng nhẽo giận vợ giận dai rồi à, giận mấy cái khó đỡ khó đỡ là sao à. ví dụ chẳng hạn à, có một cái trường hợp là mình có ý tốt nhưng mà bị giận nghĩa là hai vợ chồng sáng hôm đó đi cùng tàu điện thì lên tàu thì có hai cái ghế trống hai bên có một người người ngồi giữa thì em mới ngồi ở cái ghế trước rồi sau đó em kêu là chồng em ngồi ghế kia đi chồng em bảo là không anh thích đứng ừ. nhưng mà em thì nghĩ là chồng em ngại để em di chuyển lại thì em cứ đứng lên em đi qua bên kia ngồi ừ. thế là chồng em rất là bực bội rất là giận giận y luôn chắc là cũng phải một hai ngày gì đó hay là giận cái vấn đề là nếu mà vợ em đi qua đây ngồi và em ngồi đây thì hai đứa ngồi hai bên cái đó là cái em không muốn em thích em đứng kế vợ em để em nói chuyện với vợ em ừ. đó là cái thứ nhất ừ. cái thứ hai á em đã nói trước là hả thôi anh không cần ngồi thành thử hả khi mà em nói cái gì á thì em yêu cầu là cái chuyện đó là phải được thực hiện ừ. mà nói giận nhiều là không có hai vợ chồng quen nhau giận nhau em đếm chỉ được có ba lần thôi ba lần tại sao lúc đó em không nói luôn cái ý của em cho vợ em biết cũng có nói nhưng mà vợ em đã đi để để dọn vợ bước ừ. đi qua bên kia rồi thì em có kéo tay lại nhưng mà người ta nhìn vô thì người ta tưởng tưởng là hai vợ chồng cãi nhau đó, đó. cái gì đó đúng ừ. rồi thành ra ừ. em à, em mới thấy à thôi vậy thôi cứ ngồi xuống xong rồi ha cứ tiếp tục giận nhau rồi có ông hả từ từ tối về nhà giải quyết ừ. thì thường á là mỗi một cái lần mà giải quyết cái chuyện để hết giận thì làm gì trong em nữa hả đúng là bỏ luôn không thèm mình muốn chạm vô là mình không chạm được á ừ. kiểu ừ. mà phừng phừng xong rồi ngồi cứ đọc truyện tranh rồi ờ, chơi game hay là đọc bài vậy cứ quyết là không đụng vô cứ nằm yên vậy đó không mà mấy mà mở mắt để đó thôi là à, chút xíu rồi ngủ ờ, rồi rồi thì ra ngủ cũng được thì vợ cũng nói rồi hai đứa ngủ cũng được thì ngày hôm sau mệt quá à, cô mà thôi ngồi nói chuyện nhau xong rồi hai đứa hiểu nhau rồi thôi cái đó cũng là cái mà em thích ở vợ em rồi vợ em thì sao tật xấu vợ em tính vợ em cũng vô tư lắm đó là làm cái gì cũng không có chú ý đến cái môi trường xung quanh rồi cái thứ hai là cái bà vợ của em á bà không có tập thể dục không có ăn uống đàng hoàng vậy trơn mà mà hả cái em muốn là hả bà phải đi tập thể dục thể thao thường xuyên để bà hả khỏe hơn ừ. ừ. chứ ờ, không thôi có có mình em tập thể dục thể thao có nhiều khi mốt em khỏe quá có bà không khỏe lại không? không có được mất công là là không có đồng đồng điệu đó đúng, đúng không rồi, ừ. đó. nghĩa là không chăm lo cho sức khỏe đúng không ừ. dạ đúng Ờ, thế còn là chồng em còn cái thật xấu gì nữa không dạ nói chung là ngồi cái giận không là đủ mệt rồi ừ. dạ không còn cái nào nữa quá rồi đó phải không à thêm một cái nữa đúng rồi đó là hả kỹ tính quá cái này là em thấy là giống như là có bệnh luôn á chị chẳng hạn tối đi ngủ bắt đầu thiêu thiêu ngủ rồi mới quay qua hỏi vợ vợ khóa cửa chưa rồi chắc không chắc Bật dậy cái đi ra ngoài kiểm tra là cửa khóa trường Không thể cái giọng chắc á, nó không thể hiện được cái sự tự tin Chừng nào mà nghe mà em cảm thấy tự tin không em sẽ không kiểm tra ra kiểm tra Nhưng mà ha, chưa tự tin không là kiểm tra bình thường là ha, khóa rồi Tốn công là đang thư thư ngủ không tỉnh dậy nằm vô giấc ngủ lại à, chưa? cẩn thận, dạ, cẩn thận, dạ. cảnh giác Nếu như mà em muốn chồng em thay đổi thì em muốn chồng thay đổi cái gì? không kêu bà vợ nữa ok không kêu là bà vợ nữa dạ. đúng không ừ. lúc nào được cũng không? bà vợ bà vợ bà vợ hỏi đáp luôn này không kêu bà vợ nữa được không <laughs> được được được từ từ sửa thôi mặc dù mà... em biết là kêu là tình cảm đó nhưng mà nghe bà vợ bà vợ bé vợ đi à, rồi bé mà... vợ bé yêu gì cũng từ được bé vợ nó hơi ngượng ngượng dạ, vợ được rồi vợ được rồi kêu vợ ơi vợ à rồi tại vì à, nếu như mà hai bạn bồng à, đồng tuổi với nhau thì dạ. chắc có lẽ là em sẽ không quan ngại về cái chuyện đó nhưng ở đây là cái chuyện hai người chênh lệch với nhau thì chắc chắn rằng là vợ em sẽ có cái suy dạ. nghĩ là hơi hơi hơi có có gì đó dạ. thế nhưng mà em yên tâm ví dụ chồng em có giới thiệu như vậy đi chăng nữa ra mà em không nói tuổi của em không ai biết là em em lớn tuổi hơn chồng em ừ. đảm bảo luôn ừ. yeah. Dạ. cho nên em không cần phải lăn tăng về vấn đề đó nếu như chồng em lỡ miệng mà quên em hiểu không ừ. vô tư đi yên tâm đi nhưng mà khó chịu chị ừ, và bây giờ muốn là khó chịu riêng thôi muốn thay đổi xưng hô thôi đúng, đúng không rồi muốn lợi dụng cái chương trình này thay đổi xưng hô rồi. ok rồi. rồi rồi ok rồi cho thêm một cái nữa thôi mỗi lần giận vợ thì ờ, nói cho vợ biết đừng có ờ, hầm hầm quá này nọ lại đừng có bắt vợ đón ý phải không ừ. dạ vậy còn trung về phía em trung mong muốn vợ mình thay đổi gì bắt đầu tập thể dục thể thao đi cho hỏi câu tế nhị chút nha dạ có khi nào em cảm thấy em đuối sức với một thanh niên lực lưỡng cường tráng như thế này không? <laughs> dạ cũng không đến nổi là nhưng mà nói chung cũng cũng có những lúc sẽ cảm thấy hơi mệt ừ. cho nên cái mong muốn mà chồng em kêu em tập thể dục thể thao là hết sức chính đáng có cái ý trong đó đó chứ anh không đâu à, đời sống vợ chồng là ngoài cái chuyện sức khỏe ra còn có sức bền sức dai sức dẻo nữa đó tụi em là một cặp đôi hoàn hảo đó tại vì những cái mà tụi em không bằng lòng về nhau á thực ra nó quá nhỏ mà nó lại là tỷ lệ thuận với nhau chúc hai bạn lúc nào cũng hạnh phúc như thế này trời em hy vọng là vậy trắng cao hơn em wow. em cũng hết thuận chưa có tâm lý chưa có tế nhị em quen người cao con em sẽ lại cao em có đồng ý làm bạn gái anh không nhưng mà anh sẽ cho em thời gian để suy nghĩ lại và bây giờ xin mời quý vị cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng tiếp theo trời ơi một cặp đại gia và chân dài <laughs> đại gia chân dài <laughs> đại gia chân dài hay là bạch tuyết và <laughs> em có giận gì nếu chị nói ra hết cái câu đó không dạ không vậy không giận đã đã bước lên tới cái sàn này là không giận gì vậy đúng, đúng không? nhưng mà dễ thương ừ. tuyết và một thôi chứ không phải là bảy à. một chú ấy à. à, chú ấy mà là anh cả à, dễ thương quá hả mời mà tuyết giới thiệu về mình dạ em tên là nguyễn tuyết tiên năm nay em 26 tuổi rồi à. Trời, cái, cái cái tên này mà đọc dạ đúng rồi còn em dạ em tên là thái đình khải năm nay em 30 ờ, tuổi dạ em ờ, đang làm nhân viên kinh doanh anh nhìn khải thì anh đang có một cái ấn tượng và không biết là Tiên có ấn tượng giống như anh không à Nhìn Khải không phải là cái dáng người thấp thấp bé bé đâu nghe Mà nhìn ấn tượng rất là, là cái nốt nốt người duyên Dạ đúng rồi Cái khuôn mặt của Khải rất là có duyên ừ. dạ. Mặt em có duyên lắm và quá trẻ so với cái số tuổi của em tiên à, tiên có cái ấn tượng về khải giống như anh thuận lần đầu tiên em thấy được cái hình ảnh trên webcam á nhìn rất là phúc hậu cũng có vẻ đẹp trai nhưng mà chưa thấy rõ nút rồi. à. <laughs> dạ. vậy là hai bạn quen nhau qua mạng dạ đúng rồi qua yahoo chat đó ờ ừ. dạ. còn em dạ. khi mà em thấy uh, khuôn mặt của bạn gái em thì sao dạ lúc đó thì em chat thì em ờ, chưa có xem được hình ảnh tại vì à ờ, tiên lúc đó thì không cho em xem hình sau đó thì ờ, có một dịp đó là vợ em từ sa đéc lên ờ, long an để nộp hồ sơ mà xin dạy học ở trường long an á em mới nói là bây giờ thôi thì đón xe từ sa đéc lên bến xe miền tây rồi em mới chở từ miền tây lên long an thì lúc đó thì ấn tượng đầu tiên của em á là khác xa với mình nghĩ Ừ. tại lúc đầu thì à, em nghĩ là ở dưới uh, sa đéc này kia thì anh nghĩ là nắng thôi thì à, người chắc cũng không có cao mà ừ. cũng không có đầy đặn mà lại da ngâm nữa em dạ, nghĩ như vậy ừ. khi mà nhìn thấy thì em lại thấy là da trắng cao hơn em vậy dạ. hết rồi à. <laughs> còn người cũng đầy đặn nữa ờ còn tiên thì mình cứ nghĩ là anh cũng cao to to nhưng mà hả khi mà thấy anh rồi thì thấy anh nhỏ xíu còn ừ. mà lùn nữa ừ. em thấy ngại ngại tại vì em là người to con rồi thì bao lâu thì à, em mới bắt đầu có tình cảm với khải lúc đó thì em thấy cũng có tình cảm với anh rồi ừ. nhưng mà anh chưa tỏ tình sao mình bày tỏ được sau đó cái hai ngày thì cũng dịp đó là em đi thi thì anh cũng kêu em lên là chở em đi thi vậy đó xong cái đợt về cái ảnh tự nhiên anh chở em ra công viên tàu đàn ờ. mà cầm theo cái bọc gì ni lông màu trắng ờ. em cũng chẳng biết cái gì trong đó nữa ừ. xong thì ảnh mới, mới mới nói lời tỏ tình xong mở cái bọc ra thì em mới thấy là con gấu ảnh mới nói là ờ, em có đồng ý làm bạn gái anh không thì em lúc này cũng định nói là à dạ em đồng ý chưa kịp nói gì hết ảnh nói mình sốc hết một câu anh nói nhưng mà anh sẽ cho em thời gian để suy nghĩ lại trời ơi em tức quá nghĩa là em bị quê trời ơi lúc vừa đó... hỏi vừa phủ nhận dạ. Rồi, lúc đó chứ tôi nghĩ như là tôi chắc cái nước là nghe tôi tôi nhổ sạch con gấu bông tôi tôi nhổ sạch lông con gấu bông luôn quá ủa sao em hỏi gì vậy khải mà lúc đó em cũng ờ, chưa tự tin nữa mình nhỏ con mà mình quen một người lớn à. lớn hơn mình nữa rồi lúc đó là như thế nào hai ngày sau em mới trả lời ảnh em mới nói là thôi bây giờ ờ, vậy em sẽ suy nghĩ lại luôn rồi sau hai ngày sau em mới chấp nhận rồi từ đó là bắt đầu chính thức quen nhau dạ. rồi đến bao lâu thì hai bạn mới quyết định đi đến hôn nhân gần một năm rưỡi sau hai đứa có em bé chưa dạ chưa chưa hả dạ rồi um, sau khi mà lấy nhau rồi đó có uh, hòa đồng về mọi phương diện không dạ không khắc khẩu lắm nhau <laughs> cái đó là khắc khẩu rồi còn dạ. cái gì hợp mà cái gì khác hợp nhau là nóng tính giống nhau chị ờ à, hai người giống nhau <laughs> đó khắc khẩu mà lại nóng tính giống Đúng nhau rồi... rồi sao phải chung chung được là nhờ uh, hai vợ chồng cũng thương nhau cái đó là cái thuận đó hai kia dạ. cái khác rồi rồi uh, bên gia đình mình á có ai mà giống như thắc mắc hoặc là có ai mà giống như lấn cấn cái vấn đề mà cái ngoại hình của tụi em á chênh lệch cũng có bạn bè nói là sao em nhỏ con mà lại ờ, khoái uh, kết hôn với ờ, người cao hơn mình thì lúc em trả lời sao em quen người cao con em sẽ nở cao à. trời ơi à, à, cái đó là cái lý do thật lòng lý do thật lòng á tất cả là vì tương lai con em chúng ta à. Cái đó là cái điểm khôn của khải đấy còn em thì sao em thì thường mấy chị bạn làm chung với nó ủa sao chồng mày nhỏ xíu con vậy cái em nói em quen người nhỏ con thì không có gì đâu miễn hai vợ chồng thương nhau là ừ. được đúng rồi dạ. trong cái chương trình này của mình á rất nhiều những cặp vợ chồng son và mỗi người một cảnh mỗi người một vẻ trong cái chương trình này chúng ta gặp được hai cặp vợ chồng một người là uh, cái người lớn tuổi hơn ừ. còn một người là chênh lệch về ngoại hình, ngoại hình nhưng mà rõ ràng là tình yêu vượt qua tất cả mọi thứ và Đúng. tình yêu là không có cái giới hạn cho tuổi tác không có cái giới hạn cho ngoại hình ừ. cái điều cốt yếu trong tình yêu ở đây là họ thực sự yêu nhau à, bây giờ hỏi nè lấy nhau về rồi em có phát hiện ở khải có cái gì đó nó bất ngờ rất là nhiều tính bất ngờ ừ, nhiều tính bất ngờ dạ. ví dụ đầu tiên là tính ảnh cọc tính mỗi lần ảnh nóng anh gây lên là anh quát giọng nhỏ xíu vậy quát ai nghe dạ quát lớn lắm đó chị nhưng mà giận là là lớn đâu em em thử giận thôi <laughs> em thử giận thôi giờ mình giận không được ờ giận giận chị có mình dung là lúc em em em giận mà cái giọng em lớn được á giận lên em cũng hay la mà la lớn kìa la nhiều khi mà em tắt tiếng luôn vậy á dạ trời ơi ờ, dạ. không biết sao mà nóng dữ vậy ờ không biết sao mà nóng dữ vậy bởi vì nóng tính quá bởi vậy người thun có chút béo rồi sao nữa cưng dạ tính thứ hai là ảnh rề Dạ. ảnh làm cái gì cũng lâu hết rề ra dạ đúng dạp bừa bãi có chìa khóa xe mà mỗi lần ảnh đi là ảnh kiếm hết 5 phút đồng hồ ảnh quăng anh tủ lạnh quăng đủ chỗ chắc cũng đạn trí chút xíu nè nhiều khi em để đâu em cũng không nhớ nữa anh chỉ em cách này có thể là em sẽ xỏ một cái công chỉ của em đeo <laughs> đó, đeo cổ luôn đi ngủ cũng đeo đi tắm cũng đeo luôn còn gì nữa không dạ với lại ảnh còn vô tư với hồn nhiên quá ảnh chưa có tâm lý chưa có tế nhị trong cái cách mà ví dụ như xử sự giữa mẹ với lại vợ rồi còn gì nữa không dạ có một tính nữa đó là khi cãi á thì ảnh hay móc họng em nói chuyện những câu móc họng không à mà sau đó thì gài em có nghĩa là em ý em không phải như vậy nhưng mà ảnh cho ý mình là xấu như vậy gài hàng đó dạ đúng không? rồi gài nói chuyện móc họng mà dạ. gài hàng đó dạ sao nhìn wow. nhỏ nhỏ sao nhiều tật xấu dữ ta rồi trong những cái tật xấu đó cái điều mà em muốn chồng em bỏ là cái gì cho em tính cọc tính thế còn em thì sao khải trước đó thì em cũng biết là vợ mình cũng nóng tính nhưng mà em cũng không ngờ là mức độ nóng tính cũng ờ, nhỏ nhỏ hơn mình chút xíu à nên nhiều khi mà gây nhau cái ờ, từ một chuyện nhỏ thành chuyện tùm lum luôn mà với lại mỗi lần mà gây nhau thì vợ em lại hay nói nhiều em khi nóng tính thì em muốn là im lặng lại để từ cái ờ, cơn giận mình hay là cơn nóng mình nó xuống ừ. mà vợ em cứ nói vô nói vô thôi, nói thôi, vô khơi khơi tự nó bùng lên luôn khi mà bùng phát lên em không biết làm gì em thích đập đồ à, phải đập đồ nó mới bớt đồ mới bớt nóng ừ. rồi à, giờ em còn cái tính xấu nào nữa bi quan quá khi ờ, làm cái gì thì vợ em sẽ nghĩ là cái tình huống xấu nhất lường trước cái gì dạ. phải không mình lường trước cái tình huống xấu nhất nhưng mà tình huống xấu đó nhiều khi em không biết mình giải quyết làm sao luôn ví dụ như em đi ờ, xin việc thì vợ em nói là anh bằng trung cấp như vậy đi xin việc chỗ đó nó có nhận không nhận vô rồi anh có chắc anh làm được không anh làm được không thì lương anh có cao không dạ. rồi uh, lương anh vậy đủ chi phí uh, xăng cộ xe xe này kia đi làm dạ. không rồi uh, đi làm vậy thì uh, có nhậu nhẹt gì không trời ơi mấy cái đó không muốn nghe lên một cô dạ, đúng, rồi dạ cái đó em nản luôn trời ơi đúng rồi không nản sao được trời ơi lo xa rồi. xa thâm thẳm luôn á rồi rồi ví dụ giờ trong trong những cái đó mà để mà em mong muốn sửa thì em muốn vợ em sửa cái tật gì ờ cái đó thì còn chưa bằng cái này có cái tật là lúc nào cũng bắt em làm liền hết nhiều khi mà có ba bốn việc cần làm mà em thì ờ, làm theo thứ tự thì ừ. không theo ý của vợ em đó thì hai người lại bắt đầu gây nhau thì cái đó em muốn muốn vợ em sửa lại là tính là cái gì cũng phải sắp xếp theo một cái trình tự nhất định để mình làm ừ. không cần bỏ cái tật nóng đúng không dạ tật nóng em trị được ờ, vì em nóng hơn đúng dạ. không thực ra bây giờ hai bạn chỉ cần bổ sung cái điều này cho nhau là tự nhiên sửa được hết em làm việc có trình tự có cái kế hoạch trước đi thì chồng em sẽ bớt nóng tại vì nãy giờ nguyên nhân là do là làm việc không có trình tự mà bắt làm liền làm liền liền rồi anh anh rối anh rối rồi anh lên cơn anh nóng anh nóng lên thì em lại làm bèm đúng không làm bèm rồi đổ thêm dầu vô rồi ông nóng nữa ông la dạ la chưa đã ông đập đồ mà cứ để hoài gì đạn mà nó nóng đập đồ hoài ông đập chưa đã là ông đập em dạ không em em ờ, đập, đập, đập em không rồi chứ em không tự đập ờ tự đập em ờ, tự hành hạ tại vợ ờ, cấm không cho đập đồ nên à. em không biết sao nữa em tự đập mình em phải biết thương bản thân em có như vậy thôi mà còn đập mãi đập mãi làm sao mà Lên được đập nữa là như vậy không biết còn bao nhiêu nữa ừ. ừ. thôi thực ra như vậy nè cái điều cơ bản nhất tụi em đã có với nhau đó là tình yêu chính vì vậy mà các bạn không có quan tâm đến cái chuyện mà thiên hạ nói mình như thế nào hoặc là có so sánh hay thế này thế nọ thế kia chúc hai em sẽ có một em bé mà sau này khi nó lên 18 tuổi là nó sẽ đi thi hoa hậu à, <laughs> à cảm ơn dạ cảm ơn uh, thận với